Cô chào các con. Hôm nay, cô và Tuliha sẽ giúp các con mở rộng vốn từ trong chủ điểm nam và nữ. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những gì ở chủ điểm này. Các con cùng theo dõi phần mục tiêu của bài học ngày hôm nay nhé. Ngày hôm nay, cô và Tuliha sẽ giúp các con mở rộng vốn từ về chủ điểm nam nữ. Trong đó, các con sẽ thực hành làm các bài tập để biết từ ngữ chỉ phẩm chất quan trọng nhất của nam, của nữ và cả nam lẫn nữ. Giải thích nghĩa của các từ đó. Sau đó, chúng mình sẽ tìm hiểu rõ hơn về các từ ngữ chỉ phẩm chất đáng quý của người phụ nữ Việt Nam. Trong đó có các câu tục ngữ để ca ngợi phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam. Các con sẽ vận dụng để đặt câu với các tục ngữ ca ngợi phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam chúng mình sẽ bắt đầu phần đầu tiên để tìm hiểu rõ hơn nghĩa của từ trong phần giải nghĩa. Trước hết, chúng ta sẽ cùng đến với bài số 1. Nối các từ ở cột A với lời giải nghĩa phù hợp ở cột B. Thông qua bài này, chúng ta sẽ giải nghĩa các từ dũng cảm, năng nổ, cao thượng, cần mẫn, dịu dàng và khoan dung. Cụ thể, nghĩa của những từ để chỉ phẩm chất này là gì? Chúng mình cùng tìm hiểu phần nghĩa chung đã. Siêng năng Dám đương đầu với nguy hiểm để làm việc tốt. Rộng lượng tha thứ cho những người có lỗi lầm. Nhẹ nhàng tạo cảm giác dễ chịu cho người khác. Cao cả vượt lên trên những tầm thường nhỏ nhen. Hoạt động hăng hái, chủ động trong công việc chung. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ghép lại để có lời giải thích thật chính xác nhé. Trước hết ta sẽ bắt đầu với từ dũng cảm. Từ này các bạn đã học cả một phần mở rộng vốn từ ở lớp 4 rồi, cho nên không khó khăn để con tìm được nghĩa của từ dũng cảm. Dũng cảm là dám đương đầu với nguy hiểm để làm một việc tốt. Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu nghĩa của từ năng nổ năng nổ. Trong số những nhóm nghĩa này, con đã chọn được chưa? Đó chính là hoạt động một cách hăng hái, chủ động trong công việc chung. Như vậy, từ năng nổ con cũng có thể hiểu rộng như nghĩa của từ năng động. Tiếp tục với nghĩa của từ cao thượng. Từ cao thượng các con cũng đã tìm hiểu nghĩa của từ này trong bài tập đọc về Hải Thượng Lãn Ông, Thầy Thuốc như mẹ hiền. Vì thế, chắc các con cũng tìm được nghĩa của từ cao thượng, đó là cao cả, vượt lên trên những cái tầm thường nhỏ nhen. Giải nghĩa tiếp từ cần mẫn với các con chắc không quá khó. Cần mẫn cùng nhóm nghĩa với từ chăm chỉ, cần cù và trong nghĩa giải thích ở phần này ta lựa chọn nghĩa của từ siêng năng. Như vậy chúng ta mở rộng thêm vốn từ về từ cần mẫn. Dịu dàng, đó là một phẩm chất rất đáng quý. Đó là những người nhẹ nhàng và tạo cảm giác dễ chịu cho người khác. Khoan dung, đó là để chỉ những người rộng lượng tha thứ cho những người có lỗi lầm. Như vậy, với bài tập số 1, cô và Toliha đã giúp các con giải nghĩa một số từ để hiểu rõ hơn nghĩa của những từ chỉ phẩm chất của con người nói chung. Tiếp tục với phần thứ hai của bài 1, chúng ta sẽ tìm xem những từ ngữ nào chỉ phẩm chất của nam giới mà các con cho là quan trọng. Ở đây ta chỉ lựa chọn những phẩm chất nào vì thực ra có rất nhiều phẩm chất những phẩm chất đều đáng quý của nam giới mà cô và Tulia giới thiệu với các con chỉ là một trong những gợi ý thôi nhé. Chúng mình cùng tìm hiểu. Đó là dũng cảm, cao thượng, kiên nhẫn, quyết đoán, có trách nhiệm với mọi người hoặc công việc được giao hay thích nghi với mọi hoàn cảnh. Đây cũng chỉ là một số gợi ý thôi, còn thực tế có rất rất nhiều những phẩm chất quan trọng. Cô ghi lại để các con nắm rõ hơn nhé. Ở nam giới, thường ta lựa chọn những phẩm chất đáng quý đó là dũng cảm cao thượng kiên nhẫn quyết đoán hay có trách nhiệm hoặc thích ứng với mọi hoàn cảnh. Thế còn với nữ giới thì sao? Hãy cùng xem cô và Tuliha giới thiệu với các con những phẩm chất nào mà theo con là quan trọng với nữ giới. Ví dụ, cô lựa chọn những từ như đảm đang, năng động, vị tha, khéo léo, biết quan tâm tới mọi người. Đây cũng chỉ là những phẩm chất tiêu biểu thôi, cô ghi lại một chút nhé. Đây là một vài những phẩm chất, còn chúng ta có rất nhiều những phẩm chất đáng quý của nam hay của nữ. Nhưng thông thường chúng ta không rạch ròi ra những phẩm chất của nam hay của nữ đâu. Nói đến nam giới, ta thường thích những con người dũng cảm. Nhưng trên thực tế phụ nữ cũng cần có những phẩm chất này. Cho nên đây chỉ là một trong những gợi ý để con lựa chọn sao cho phù hợp theo yêu cầu là nam hay là nữ. Còn kỳ thực, cả nam hay nữ đều nên có những phẩm chất dũng cảm hay cao thượng, kiên nhẫn, quyết đoán, có trách nhiệm hay thích ứng với mọi hoàn cảnh. Tương tự như vậy, ngay cả nam giới cũng cần phải biết làm những công việc để thể hiện sự khéo léo của mình, để thể hiện tấm lòng vị tha hay sự năng động cũng như biết quan tâm tới mọi người. Vì thế không có nhiều những phẩm chất riêng biệt đâu, nhìn chung vẫn là nét nghĩa chung cho phẩm chất của nam và nữ. Chúng mình cùng tiếp tục bài tập số 2 nhé. Ở bài tập này, cô và Toliha muốn giới thiệu với các con những phẩm chất đáng quý của người phụ nữ Việt Nam thông qua lời khen tặng của bác Hồ dành cho phụ nữ. Tám chữ vàng, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Đây chính là lời khen được thêu trên bức chướng để thể hiện sự trân trọng với những người mẹ người chị, người em đã từng cống hiến, hy sinh trong cuộc kháng chiến thần thánh chống giặc Mỹ xâm lược. Phẩm chất này cũng đã được ghi nhận trong dấu ấn của lịch sử từ thuở đầu lập nước cho tới 1.000 năm phong kiến phương Bắc đô hộ mà mở đầu chính là những người nữ tướng oanh liệt thời bà Trưng, bà Triệu. Những tấm gương đã được khẳng định trong cuộc kháng chiến chống Pháp và rõ hơn đó chính là cuộc kháng chiến chống Mỹ. Vậy phẩm chất của những người phụ nữ đã được ghi nhận trong 8 chữ vàng này là gì? Các con cùng theo dõi tiếp theo. Giải thích với mỗi từ trên bằng cách nối từ với nghĩa của nó. Ta có nghĩa của 8 chữ vàng tương ứng với biết gánh vác lo toan mọi việc, có tài năng, khí phách, làm nên những việc phi thường, không chịu khuất phục trước kẻ thù hay chân thành, tốt bụng với mọi người. Chúng ta cùng tìm lời giải nghĩa phù hợp với các phẩm chất này nhé. Anh hùng, đó để chỉ những người có tài năng, có khí phách để làm nên những việc phi thường. Nghĩa của từ bất khuất đó là không chịu khuất phục trước bất kỳ một kẻ thù nào nghĩa của từ trung hậu là chân thành và tốt bụng với mọi người. Và cuối cùng, từ đảm đang có nghĩa là biết gánh vác, lo toan mọi việc. Như vậy, con đã hiểu rõ hơn nghĩa của tám chữ vàng mà bác Hồ trao tặng cho phụ nữ Việt Nam. Chúng mình cùng vận dụng những phần mà ta đã được giải nghĩa vào phần tiếp theo, phần luyện tập. Bài thứ nhất chúng ta sẽ ghép các từ có tiếng được cho dưới đây với tiếng Nam để tạo thành những từ có nghĩa. Như vậy, con đã mở rộng thêm nghĩa của từ Nam. Ta sẽ bắt đầu với các từ ta có thể ghép. Đó là nhi, sinh, giới, tính, bóng đá, bóng truyền, thanh niên, ca sĩ, sinh viên, học sinh, diễn viên, và vòng. Thứ tự ta ghép trước hay sau hoàn toàn phù hợp để tạo nên một cụm từ có nghĩa. Chúng mình bắt đầu nhé. Với từ nhi, ta ghép được từ nam nhi. Với từ sinh, ta có từ nam sinh. Từ giới, ta có từ nam giới. Từ tính, để thể hiện được cái sự mạnh mẽ và tính cách của nam giới, ta có từ nam tính. Từ bóng đá, con dễ dàng ghép được đó là bóng đá nam hay bóng truyền nam, nam thanh niên. Từ ca sĩ ta sẽ ghi nam ca sĩ. Sinh viên ta có sinh viên nam. Tương tự như vậy ta sẽ ghép được học sinh nam. Với từ diễn viên cũng thế ta sẽ ghép nam diễn viên và phòng ta ghép với từ phòng nam. Như vậy, ta sẽ lựa chọn được các từ để ghép với từ nam tạo thành những từ mới. Trong đó, từ nam có thể đứng trước hoặc từ nam có thể đứng sau để tạo thành từ rõ hơn về những gì thuộc về nam giới. Tương tự như vậy, ta sẽ tìm hiểu tiếp. Đó là ghép các tiếng với tiếng nữ để tạo thành những từ có nghĩa tương tự như phần trước. Rất nhiều, ta sẽ cùng tìm hiểu ta có thể lựa chọn ghép từ nữ với từ nào để tạo thành một từ có nghĩa. Phụ, vũ, tố, giới, công, hoàng, nhi, sĩ, sinh, tính, trang, tướng, dân quân, học sinh, bệnh nhân, phòng, ca sĩ, nghệ sĩ, bóng đá, bóng truyền, thanh niên, sinh viên, thi sĩ, nhà văn, cán bộ, xe đạp. Chúng ta sẽ cùng vận dụng để ghép sao cho thật phù hợp. Từ nữ có thể đứng trước hoặc từ nữ có thể đứng sau những từ đã được cho để tạo nên một từ có nghĩa chung. Chúng mình bắt đầu nhé! Từ phụ dễ dàng con ghép được phụ nữ. Vũ nữ là những nghệ sĩ múa, là giới nữ. Tố nữ là một từ cổ, trong đó tố có nghĩa là đẹp. Như vậy tố nữ là để chỉ người phụ nữ đẹp. Nữ giới, nữ công. Nữ công là để chỉ những công việc mà người phụ nữ thường nên biết, nên làm để thể hiện sự khéo léo đảm đang của người phụ nữ. Nữ hoàng, nữ nhi. Nữ nhi cũng là từ cổ, là từ nói chung để chỉ về phụ nữ, cũng giống như nam giới, nữ giới. Ta có từ nữ nhi, nam nhi. Nữ sĩ là người nghệ sĩ nhưng là phụ nữ. Sinh ta có từ nữ sinh, nữ tính, nữ trang, trong đó từ nữ trang có nghĩa là để chỉ những trang sức dành cho người phụ nữ. Từ, với từ tướng ta ghép được từ nữ tướng, nữ dân quân, học sinh nữ, bệnh nhân nữ, phòng nữ, nữ ca sĩ, nữ nghệ sĩ, bóng đá nữ, bóng truyền nữ, nữ thanh niên, nữ sinh viên. Những cụm từ này khá giống với phần nam giới và tương tự ta có thể vận dụng với từ nam để ghép cho phù hợp. Tiếp tục với từ thi sĩ, ta có nữ thi sĩ, ta có nhà văn nữ, cán bộ nữ, ta cũng có thể ghép thành nữ nhà văn hoặc nữ cán bộ. Tuy nhiên, thuận chiều hơn ta nên nói nhà văn nữ hoặc cán bộ nữ. Và từ xe đạp dành riêng cho phụ nữ hoặc là môn thi đấu dành riêng cho phụ nữ ở môn thể thao đua xe đạp, ta có xe đạp nữ. Như vậy, ta đã mở rộng và ghép thêm những từ sao cho phù hợp ở vị trí từ nữ đứng đằng trước từ hoặc đứng đằng sau để tạo nên một từ có nghĩa. Chúng mình cùng sang tiếp bài tập thứ ba. Ở bài này, cô và Toliha muốn giới thiệu với các con về các câu thành ngữ, tục ngữ trong chủ điểm nam và nữ. Chúng ta cùng xem ta có những câu thành ngữ, tục ngữ nào. Trai mà chi, gái mà chi, sinh con có nghĩa, có nghỉ là hơn. Hay câu, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Đây là quan niệm xưa, trong đó ý muốn nói là một con trai thì cũng là có con trai, còn 10 con gái thì cũng không thể bằng được. Đây là một quan niệm rất xưa cũ. Vì thế, cô và Tuliha muốn các con đưa ra ý kiến, còn tán thành câu A hay câu B vì sao? Ta có thêm câu trai tài gái đảm và trai thanh gái lịch. Đây là những câu thành ngữ để chỉ về sự thanh lịch của người của con người nói chung cả nam lẫn nữ. Trong phần này ta có lựa chọn để tán thành với quan điểm trai mà chi, gái mà chi, sinh con có nghĩa có nghỉ là hơn. Câu này ý muốn nói là con trai hay con gái đều quý, miễn đó là những người có tình, có nghĩa, có hiếu thảo với cha mẹ. Như vậy ở câu B là một quan điểm sai lầm khi chỉ muốn có con trai và coi thường người con gái. Quan điểm này cũng là quan điểm trọng nam khinh nữ đã rất cổ xưa và không còn đúng với ngày hôm nay. Ở trong câu này, ta có thể giải thích rõ hơn, đấy là quan điểm sinh một con trai cũng được coi là có con còn 10 cô con gái cũng vẫn xem là chưa có con bởi vì những người con gái sau này đi lấy chồng thì sẽ sang nhà chồng. Câu thành ngữ trai tài, gái đảm để chỉ sự tài giỏi hay đảm đang. Ở đây đều muốn nói đến cả hai, tuy nhiên muốn nhấn mạnh hơn người sự tài giỏi của nam giới và đảm đang của nữ giới hay trai thanh gái lịch đang muốn nói đến cả con trai hay con gái, nam giới hay nữ giới đều thanh nhã và lịch lãm, lịch sự. Chốt lại một lần cuối về câu hỏi mà bài đã đưa ra tán thành A hay B. Câu khẳng định đó là Câu A, bởi nó thể hiện một quan điểm rất đúng đắn, không coi thường con gái, con nào cũng là quý, miễn là có nghĩa tình và hiếu thảo với cha mẹ. Điều này các con đã được rõ hơn trong bài tập đọc Con gái cùng chủ điểm nam và nữ. Còn câu B thì thể hiện một quan niệm sai lầm lạc hậu về việc trọng nam khinh nữ, thích con trai và khinh miệt con gái. Qua bài vừa rồi, chúng ta đã mở rộng thêm câu thành ngữ, tục ngữ ca dao trong chủ điểm nam và nữ và thể hiện quan điểm của mình với những gì là phù hợp với thời đại của ngày hôm nay. Chúng mình sang tiếp bài tập thứ tư. Yêu cầu của bài tập thứ tư là nối các cột sau để giải thích đúng nghĩa các câu tục ngữ nói về phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Ta có các câu tục ngữ chỗ ướt mẹ nằm, chỗ giáo con lăn. Câu, giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh. Câu, nhà khó, cậy vợ hiền, nước loạn, nhờ tướng giỏi. Và câu, đàn ông cười hoa, đàn bà cười nụ. Cô và Toliha giới thiệu thêm cho các con sự phong phú của tiếng Việt, trong đó chính là kho tàng ca dao dân ca. Và ngày hôm nay chúng ta cũng tìm hiểu như vậy về phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong các câu tục ngữ. Ta cùng tìm nghĩa phù hợp. Nói về vẻ đẹp tế nhị, kín đáo của người phụ nữ. Nói về lòng yêu nước, thương con, đức hy sinh của người mẹ. Nói về phẩm chất anh hùng, dũng cảm của người phụ nữ Việt Nam trong công cuộc chống ngoại xâm và nói về sự đảm đang, tháo vát của người phụ nữ khi gia cảnh gặp khó khăn. Ta lựa chọn lời giải thích nào phù hợp với câu tục ngữ trên? Chúng mình cùng bắt đầu nhé! Với câu thứ nhất, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ giáo con lăn, đó chính là câu nói về sự yêu thương con, về đức hy sinh của người mẹ, sẵn sàng chịu mọi khó khăn, gian khổ để nhường cho con những gì là tốt đẹp nhất. Câu thứ hai, các con dễ dàng đoán được bởi nó thể hiện phẩm chất anh hùng, dũng cảm của người phụ nữ trong công cuộc chống ngoại xâm. Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh. Câu tiếp theo, muốn nói về sự đảm đang, tháo vát của người phụ nữ khi gia cảnh gặp khó khăn. Và cuối cùng, câu này có thể lạ hơn với các con một chút. Câu này muốn nói về vẻ đẹp, tế nhị, kín đáo của người phụ nữ. Như vậy, để giới thiệu về phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam, cô và Toliha đã thông qua bài tập số 4 để giúp con hiểu rõ hơn và có thêm phong phú khi sử dụng vốn từ về tục ngữ. Tiếp theo của bài tập số 4, chúng ta sẽ vận dụng để đặt câu. Đặt câu với các câu thành ngữ hay tục ngữ đều khá khó các con chú ý theo dõi nhé. Với câu chỗ ướt mẹ nằm, chỗ giáo con lăn, còn có thể vận dụng như thế này để đặt cho phù hợp. Mẹ nào cũng chỗ ướt mẹ nằm, chỗ giáo con lăn. Bác Nga là một người như thế, suốt ngày tần tảo, vất vả, chăm sóc con cái, như vậy, thông qua phần câu này, chúng ta đã giải nghĩa rõ hơn và đã vận dụng để sử dụng. Trên màn hình, vì là phần chữ in cho nên cô thay thế bằng chữ màu trắng. Trong phần viết của các con, những câu trích dẫn con nhớ để trong ngoặc kép nhé. Tiếp tục với câu giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh. Cô và Tuliha gợi ý cho các con cách sử dụng để đặt câu. Nói đến chị út tịch em nhớ ngay đến câu tục ngữ sặc đến nhà, đàn bà cũng đánh. Với câu nhà khó cậy vợ hiền, nước loạn nhờ tướng giỏi, ta có thể vận dụng để đặt câu. Cô Lan rất đảm đang, chồng cô là bộ đội đóng quân ở đảo Trường Sa. Hôm trước, đài báo sắp có bão, cô tự chặt những cành cây to quanh nhà. Bà em nhìn thấy, liền nói, đúng là nhà khó cậy vợ hiền, nước loạn nhờ tướng giỏi. Trong câu này muốn nói đến sự thu xếp khéo léo của cô Lan khi gặp cảnh khó khăn. Như vậy, vừa rồi cô và Toliha đã giúp các con giải nghĩa thêm các từ thuộc chủ điểm nam và nữ, trong đó có những phẩm chất phù hợp với nam, với nữ hay cả nam và nữ và mở rộng cho các con các câu thành ngữ, tục ngữ trong chủ điểm này. Các con lưu ý để phần vận dụng thành ngữ của mình cho phù hợp, nhất là trong phần đặt câu hoặc viết đoạn nhé. Bài học của chúng mình tạm dừng ở đây. Cô hẹn gặp lại các con trong bài học sau. Cô chào các con. Thank you.